Bây giờ đây là một bài tập rất là yêu thích và động tác nằm rất là sexy nha các bạn Thường thường VT nó phái chỉ lắm à, Đóng 3 ờ, năm đi 3 năm ờ, khuyến mãi nè Xong nó dọn tả trong đêm ngày mai nó trốn luôn Mất hết mấy chục triệu Không có BT nào tận tâm đâu Đợi mà, nghe á Vlog thực hành Thiết thực Cụ thể Giúp khắc phục tập luyện Phương pháp tập gym đúng chuẩn Duy Nguyễn THOL Xin chào các bạn Tiếp tục với chủ đề nổ về thiết bị VIP phòng game nha Thì à, cũng là một cái máy tập về đùi Cũng chung dòng với cái máy đá đùi ở bên kia Nhưng mà bây giờ cái chức năng của máy này nó khác Nó gọi là nó móc đùi Vậy thì nhắc lại móc đùi là một trong những cái bài tập mà nó cực kỳ quan trọng mà các bạn đi tập game không thể thiếu được wow. Nó sẽ tạo cho bạn một cái vòng sau cực kỳ hấp dẫn tại sao dùng cái chữ vòng sau là nó đi từ từ cái thắt lưng là đi xuống dưới tới gót chân luôn nhưng mà nó là mặt sau của đùi mà mặt sau của đùi mà đẹp là cái như ra đường ngon cơm đó bạn đúng không mông là cong là cao thấy không đùi mà nó thẳng đùi này nó mấy bạn bị đùi sau mở lắc bụp bụp bụp mở cái đóng nhất là mấy bạn nữ bị mở đùi sau rất là nhiều đó nên chúng ta phải tập cái bài này để chúng ta luyện từng cái sợi cơ đùi sau nó để cho đùi chúng ta thẳng trời đùi thẳng mà trắng một cái nữa chân mà nó thẳng thẳng như này bạn mặt đầm vô một cái một tự nhiên có bồ nên mấy em nào mà đùi trắng là phải biêu đùi cho nó tốt vô biêu mông cho nó tốt vô bài này tập riêng cái máy này nha cái máy khác nó không cho mông bạn nhưng mà riêng cái máy này nó vừa cho đùi mà nó vừa cho mông nè cái bài cái bài này nằm là nhõng có câu lên móc cái bài này nằm là nhõng có câu lên móc trời ơi sau khi tập trung với bài Roma nên clip nó đã gì đâu để móc được cái đùi này móc được cái bài này mà nó vô đùi á thì rất là đơn giản các bạn tùy vào chiều cao các bạn cái này là thằng bt nó lo nha nó chỉnh cái này nè kéo ra giò dài thì chỉnh dày giò ngắn thì chỉnh dày giò ngắn thì đem vô đây đúng không di giò tương đối dài nên chỉnh dày xong rồi mình phải đo không ở cái bài này á, là duy tập full cây nhưng mà nguyên tắc là chừa một cục ra thí của hồn mà tháng 7

Bây giờ đây là một bài tập rất là yêu thích và động tác nằm rất là sexy nha các bạn Nên cái bài tập này đưa Thường thường VT nó khoái chỉ lắm Nói chung nó cũng có những cái mù đồ của riêng nó Thử nha Đó, đầu tiên tiếp vô sau đây Cái đùi gối bạn á, là phải nằm dày Không có đứt đây nha, bước đây tầm bậy, để dày Đo vô Đó Đo vô Cái gót chân kìa gót chân nha Cái cổ chân á nó phải ốp ngay cái miếng đằng sau mới được chứ nếu mà nó không đúng vị trí thì bạn phải chỉnh lại cái miếng đằng sau nha đó xong rồi chỉ cần cầm hai này thôi đừng có banh cái mông ra nhiều quá khép khép lại nha khép khép lại nha rồi xong cái tay cầm chặt nè cầm tựa đây đó gồng hai cái tay lại để giữ người không bị kéo móc lên đó ủa mà nặng quá sao vậy ta sau giờ phải uống ao liếp nha uống ao liếp với uống amino vô để cho mình phục hồi tốt mình quất mới nổi cái này chỉ có một cái cái máy này sắp ngay cái máy lạnh bạn nên mồ hôi ra không nhiều nha rồi vô tập xong một một một, một, một hẹp đi rồi mình sẽ nói về cảm nhận của đó bảo đảm bạn đi ra quẹo quẹo quẹo lắc lắc lắc lắc luôn đã lắm vô à. nè nhìn mông nè phải giỏng lên được không đó giỏng mông lên đó kéo hạ xuống đo tạ bạn phải nhìn đây nè nếu bạn chưa quen á thì phải nhìn còn như quen rồi là cho sừng thôi làm video mà mấy em phải có cảm xúc mới có view nha đó là sung thôi bà xe <laughs> rồi cái đùi nó liễn luôn rồi à. nói chung đã lắm em nghe mệt uống nước cái làm cái nữa nghe để gì chỉnh tạ nhẹ là gì phân tích chỗ này cho các bạn thấy nó có những điểm mà nó ăn cơ khác nhau cho các bạn cái này xin lỗi bạn đóng cho nó 100 triệu bt nó không chỉ luôn nó không chỉ đâu nó chỉ nói ừ bạn xuống vậy thở vậy xuống vậy thở vậy lấy tiền thế thôi không có bt nào tận tâm đâu đời mà nghề á nhưng mà bt của thl đỡ nhất dạy nó ngoan nhất chỗ khác nó biết tiền không à thật sự luôn á nhiều khi vô quy động vốn vậy nó ờ, đóng 3 ờ, năm đi 3 năm ờ, khuyến mãi nè xong nó dọn tạ trong đêm ngày mai nó trốn luôn mất hết mấy chục triệu giờ kiện quá trời đó đâu được gì đâu đúng không thằng chủ đầu tư đốt ký hợp đồng hợp đồng lần bt ký kệ mẹ mà đi kiểm bt đi nó nói vậy đó mày làm gì nhau thua nó game bây giờ lừa đảo ghê lắm nè đúng không nè cái điểm này nha cái điểm này chắc chắn là không vô mông rồi cái điểm này nó vô bắp chuối đó nghe <laughs> chưa bạn nhớ cái điểm càng cao nó vô cơ càng cao cái điểm càng thấp nó vô cơ càng thấp đơn giản vậy thôi nè điểm này vô bắp chuối nè cái điểm này vô đùi sau nè bắp chuối tới đây nó mất tác dụng rồi nè nó đang căng đùi sau nè nó kéo lên tới đây nè đó nó chưa vô mông đâu ba muốn vô mông thì sao ổng có câu lên kịch vô một cái rồi bảo đảm vô mông cái điểm này vô mông nha đó giờ vô đuổi sau nè hạ xuống nè rồi căng ra tới đây là vô bắp chuối nè muốn vô bắp chuối thì cổ chân nó quan trọng bởi vì bạn nhìn thấy cổ chân của Duy Nguyễn nó rung đi quay mà lúc thì nó ca nó dày nhìn cổ chân nha lúc thì nó dày đó lúc thì nó dày lúc thì nó dày lúc nó dày lúc dày hay không nó muốn vô bắp chuối nó căng ra dày vô nè lên tới đây không còn căng nữa thả ra Đúng ờ, không? Giật vô à. Điểm này giật vô phải giữ lại nè à. À. Không có thả hết như vậy Thả hết vậy lên vô gãy lưng chết mẹ Bị tê nó không dạy đâu, nó thiệt luôn á Nói ơi Chị ơi chị, chị xuống sâu sâu đi nó mới vô Con nhỏ kia mới tập ngày đầu không biết sâu là cái gì hết á Nó có thả cái mặt ra phát một xong rồi chia gác lên mặt nhỏ nhăn nhăn như vậy Thằng kia nhìn tưởng nhỏ phê Vô đi chị, vô vô, mấy ai biết nó đau lưng quá nó nhăn để cái rắc rồi lật mẹ nó cái cái đốt đạo lờ đảo đây nè xong rồi bác sĩ nói thôi được tập game nó nghỉ hai năm đi nó đời nó nhỏ lắm em nè vô thấy không không có thả hết thả tới đây được rồi thả tới đây rất là nguy hiểm nha bởi vì cái động tác đầu tiên lên đó, không phải là muốn lên là lên đó các bạn tại vì mạnh thôi đó đầu tiên lên là các bạn nè nhìn nha người ta cao vậy nè xong ta làm vậy wow. đó chứ không con nào lên luôn không vậy lên hết rồi lên vậy quá lên ngu nè <laughs> nhiều khi mình không muốn tố giác ngành bt chứ bạn thiệt cái má bt nó chỉ một đống bài ngu luôn nè nên muốn gì muốn tới bt thol đi có gì nguyễn dạy nghe nè nhìn nè đúng không vô nè mấy em phun cây mà đúng không mình như vậy mình lợi dụng hai lực một lực móc lên thứ hai lực kéo cái này và lúc này trọng tâm cái lưng nó an toàn mình dập lên mới nổi còn cái này trọng tâm cái lưng ngay nè nó rất là nguy hiểm không có kéo được đâu à. à. sâu à. như vậy bỏ ra xong rồi đó, superstar của phòng game luôn á chủ phòng nó la được khách tập la nhỏ nhỏ thôi mệt quá sắp tới giờ cơm trưa của tụi nhân viên này thôi nên ờ, làm lẹ lẹ cho nó cơm không có tính vô phiếu tăng ca mấy này nó khốn đạn lắm má nó chơi game nó tính với mình đâu mấy bạn có tăng ca nửa tiếng nó điện vô bởi tao nói thiệt á nhiều khi mà đừng có nói làm chủ đi mới hiểu trong vòng game á có những đứa nó chỉ trị đệt cơ giờ cái này móc hai chân đúng không bị teo mông bên đây có mông đứa bị teo mông đứa mông bên đây nó cao lên mông á thì bên đây cao bên đây nó bè đúng không nhớ không bên đây là mông cao vuốt lên kịch cái cong cong đã lắm bên đây nó không cao vậy nó lét vô mà nó bè ra thằng bt nó chỉ làm sao thôi mông cao bỏ tập mông lét wow. nó chỉ tập giày nè ông nội không nó cái này yên thôi móc chân bên này thôi à, ừ, à, ừ, à, ừ, à, à, à, chỉ à, vậy á biết bị gì không bị lật cơ không nội đụng bà này vô lưng giả mang luôn không phải giỡn đâu tập ngu gãy lưng không được kiểu đó đừng chơi mấy em chơi cái đó là tao nói mình khùng hiểu không móc móc hai chân còn thích á mà chơi bài đó anh duy chỉ cho bài cũng nhẹ nhàng hơn cầm cục tạ kettlebell tập chân này đúng không tập chân này cầm tay này đúng không nâng đá chân này lên sau nè cũng có tập tập đồ giờ rung cái chân đứng nổi luôn nè em nó đá lên đúng không đó xong đá lên vậy nó mới đẹp hơn nhiều lịch sự nữa nghe không bởi giờ thấy thằng bt chỉ bài nào bựa đó nhắn tin riêng lên như nguyễn chỉ đúng không nguy hiểm lắm không phải giỡn đâu khi nó thích sao nó chỉ vậy à mà có mấy đứa nó không có đi học á nói chung phải chứ có thằng nó học lớp 9 nó làm bt vậy thì hỏi bạn bt dạy cái gì lớp 9 môn sinh nó rớt nó mới nó mới đi nghỉ học á nó vô nó biết gì cơ xương khớp nó không biết cơ nó chế chuyển động nó không biết nó không rất là nguy hiểm nó nói thật sự với bạn á khi mà mình bỏ ra cái đồng tiền mình thuê một cái thằng bt nào đó làm ơn tỉnh táo không phải là mình keo nhưng mà mình thuê phải đúng thế thôi thứ nhất dịch vụ của chỗ đó ok hay không thứ hai thằng bt đó nó có kiến thức hay không thứ ba đó thằng bt đó nhìn nó được hay không cái nữa chứ không phải giỡn đâu tại vì cái tiền thuê bt nó không có rẻ các bạn dao động là từ 12 triệu cho tới 120 triệu còn cái gói bt trọn đời á là nó mắc nữa bt trọn đời có một số chỗ áp dụng nhưng mà duy nghĩ bạn đừng ký gói đó ký gói đó rất là nguy hiểm nó nói bạn là dụ giờ giờ chị có có có, có dịp đi công tác á thằng bt nó theo nó chạy nó chỉ chị nó bảo đảm về ông trọng chặt đầu luôn á ừ, đi, đi công tác nước ngoài dẫn bt theo chỉ cái gì má suy nghĩ đi vậy nghe bye cảm ơn các em đã theo dõi video hãy đến THL để tập luyện những cái máy tập VIP